chào tất cả quý độc giả của Star Ngày hôm nay Hen tham gia một uh, talk show mới của Star đấy chính là South Sport. Và ngày hôm nay mọi người sẽ xem xem là Hen có thể tham gia đúng thử thách cũng như là có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà South Sport đưa ra cho Hen hay không nhé. Uh, ờ, ngay cấp 3 thì em chơi bóng truyền uh, ờ, lên đại học thì em chơi bóng ném à, cả hai đều rất là thích ví dụ như là bóng truyền thì hen cảm thấy là mình cảm thấy rất là nhiều năng lượng và nhảy đại khái là những hen là một cái người rất là yêu thể thao và cả hai môn đó hen cảm thấy rất là thích nếu mà nói thích nhất thì hen không có đưa ra được tại vì cái nào cũng thích hết à, nếu mà nếu mà tập thể dục và giữ dáng tập hình thể thì hen ưu tiên tập cho vòng 2 và vòng 3 <laughs> hai này thường là tập bụng với tất cả những cái bài tập mà BT đưa ra về những bài tập mà liên quan đến bụng à, bài tập vòng 3 thì tất cả những bài tập luôn và squat là không thể bỏ qua được à, chào em anh là dạ. Tuấn Jack là fitness manager quản lý câu lạc bộ à, vâng em chào anh ạ em là Henny à, thời gian tới thì em có gọi khoảng cuối năm tầm tháng 12 là em sẽ dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ à, Thế giới tại Thái Lan à. Thì em cũng có những thắc mắc khi mà <laughs> vào buổi tập ngày hôm nay Thì uh, bây giờ mục tiêu của em mà để mình tập luyện là chủ yếu của cơ thể mình như thế nào? À, em thì uh, đi thi thế giới và cuộc à. thi này là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ uh, Rất là ưu tiên, không phải là chuộng về những cái sắc đẹp khỏe khoắn, uh, hình thể săn chắc à, thì cái mục tiêu em tập cũng vậy em muốn cơ thể của mình thật săn chắc và thật sự là nó phù hợp với cái thân hình của em à. thì uh, hiện tại uh, về cơ thể của em em ưu tiên để mình tập luyện những cái vùng nào trong cơ thể em thì uh, do là thời gian vừa rồi á là em uh, khi mà hồi trước đó, em có tập à, vừa tập vừa tăng cân thì nó không có thể lên được xong rồi em mới đổi qua là em ăn cho tăng cân rồi mới ship người thì bây giờ là em phải ưu tiên tập cho vòng vòng 2 và vòng 3 à. à, nếu có một khi mà nhìn vào khi mà nhìn vào một người phụ nữ á, mà có cái vòng hai mà xanh chắc á, là nhìn vòng nào cũng đẹp hết à, tại vì em nghĩ là không chỉ là cái thời gian này em tập luyện mà trong cuộc thi em có những cái gọi là cái khó khăn tại vì em nghĩ trong cuộc thi em sẽ không có nhiều thời gian để em có thể đi tới phòng gym và đôi khi là ở bên Thái em cũng không biết phòng gym ở đâu à. nếu mà có thời gian thì anh có thể tư vấn cho em những cái bài tập ví dụ như là những cái bài tập ở nhà ở phòng tập mà không cần tới dụng cụ ừ, thì, mà em ờ, vẫn có thể tập được bụng thì mình nói chung là có rất là nhiều cái ờ, bài tập để mình tập thì khi mà về tập luyện cần phạm vi một cái chu trên sàn là em đã tập được rồi à, thì nói chung vâng. là những cái bài tập chủ yếu là trên sàn dạ. như tác squat những động tác bụng trên sàn hay là tác push up ở trên sàn thì mình đã có thể ờ, tập về cô này của mình được à vâng ạ à, với lại là em cũng có một cái khó khăn trong cái thời gian này á ừ. là gối chân của em nó không có được khỏe như ngày trước nữa tại vì do em bị một cái chấn thương khi mà em tập thì tới thời điểm hiện tại thì uh, nó không có được khỏe thành ra em tập những cái bài tập nặng hay là bài tập gì đó mà nhanh á thì cái gối em nó không có chịu được à, và nó không có thể làm tốt cái vai trò trong cái bài tập ngày hôm đó nên là anh có thể là tư vấn cũng như là hướng dẫn em những cái bài tập nào mà nó phù hợp với cái đầu gối của em chịu được cái áp lực đó và nó vẫn uh, vào tức là tập ví dụ như là tập em rất là ưu tiên hợp tập cho vòng ba của mình á thì vẫn phải phải phải vào á mà tập nó không quá nặng hay là không quá phải phải cardio nhiều quá thì nói chung là những cái bài tập của mình thì trong quá trình tập luyện cái dinh dưỡng là đứa hàng đầu uh-huh. thì mình tập luyện nó chỉ chiếm 40% phần trăm dạ. mình ăn uống dinh dưỡng thì nó quan trọng hơn uh-huh. thì đồng thời anh vẫn đảm bảo cái quá trình tập luyện của em nó an toàn uh-huh. khi mà em có vấn đề về gói à, ờ, ăn uống thì em ờ, tập trung lắm <laughs> tại vì uh, em luôn tức là em rất là đam mê ăn uống nhưng mà khi mà uh, đạt một cái mục tiêu là em cần cái body body như vậy á là em điều chỉnh cái phần ăn uống của mình rất rất là đều và phù hợp với cái điều kiện mà BT đưa ra cho anh cái đó quá dễ ừ quá tốt vâng ạ vâng. ok vậy bây giờ mình bắt đầu tập luyện nha dạ vâng ạ thế vâng. thì bây giờ anh hướng dẫn cho em buổi tập dạ vâng ạ wow mm. dạ ok thì ờ, à, để cho mình à, ờ, biết là phát triển cái vòng ờ, ba mình thì chủ yếu là có những cái bài tập squat nó stop á trong vòng ba của mình ha thì anh hướng dẫn em làm back squat ha hai chân mình đứng thật rộng khoảng bằng vai mình ha vâng tay mình đây tay này đứng ngực xuống ấp sau ấp lên thẳng mình ra ha à, cái mặt tôi nói sao nhìn lên trước này mình xuống không giá giữ thẳng bằng lưng của mình ha giữ, giữ thẳng lưng đừng ngã lưng như thế này ha à. chỉ có là không để gối và dịch bằng môi chân của mình sau lên thở à, đặt phanh cái phần lưng của em á khi mà em squat á nó hơi di chuyển một xíu á dạ anh nhớ mình giữ cái phần lưng mình lại à. của em em khi em xuống nè em xuống là bị ngã xuống bị ngã thì nó sẽ không vô được cái phần cơ mông của mình nhiều vâng ạ mình nhớ giữ chặt phần nhấn mông xuống giữ lưng lại đúng rồi là sau xuống over squat xuống đúng rồi à hồi nãy là em mở ấy nó nhỏ quá nên em bị ngã cái lưng hơi nhiều mà nó giữ mũi chân mình thẳng thôi đúng rồi em đi công tác em đi du lịch thì rồi đâu không cần tạ không cần dụng cụ em vẫn tập được bình thường dưới vâng. sàn này ha dạ dạ anh tập này có thâm gối không không <laughs> tại em mặc bikini em thâm gối mất công làm hay thay mẹ bao giờ nhận tiếp về phần cơ bụng của anh hả? Dạ Để nằm ngửa Nằm ngửa hả? Đúng nay ăn mắm hay em thổi anh có thở được không <laughs> 35 <laughs> Bao nhiêu cân đây anh? À, 10 Dạ mình vâng, cầm tay vậy không? Chịu hay là bạn được không? hơi mệt một chút <laughs> sau khi trải qua những bài tập của BT, mặc dù là không không quá nhiều bài tập nhưng mà bản thân Hang cũng cảm thấy đủ mệt đó À, đủ sẵn khoái và điều quan trọng hơn hết đó là đủ ờ, tinh thần để có thể tập tiếp những bài tập khác mà nhưng mà đã hết bài rồi <laughs> hôm nay thật sự BT đã chia sẻ cho Hen những kinh nghiệm thật sự bổ ích à, tại vì Hen không cần phải có dụng cụ Hen cũng không cũng không cần phải có diện tích khá rộng để có thể tập những bài tập à, dành cho vòng 3 của mình hay là À, nhất thiết là vòng eo của mình thì anh đã chia sẻ cho Hen những bài tập rất là căn bản và Hen nghĩ rằng là Hen có thể tự tập và đôi khi Hen có thể tự tập ừ, bài tập này với người bạn cùng phòng của mình À, sau cái thời gian ờ, sau thời gian đăng quang thì đúng là bản thân Hen ờ, bị tụt cân rất là nhiều à, giảm từ lúc thi từ 53 xuống còn 49 thì Hen tự bản thân mình cũng nhận thấy được cái điều đó và Hen cũng muốn có thời gian để có thể tập luyện ăn uống điều độ hơn và sau cái thời gian vừa rồi thì Hen đã có nhiều thời gian hơn có thể ăn uống điều độ hơn và tập luyện được nhiều hơn à, và hiện tại là vậy <laughs> bản thân Hen là dù cái thời điểm mình ốm hay là cái thời điểm hiện tại thì nó đều có những cái đẹp riêng chẳng hạn như là khi mình ốm thì mình mặc đồ mình cảm thấy nó fashion hơn hay là bây giờ mình mặc à, mình mập hơn thì mình mặc đồ có có vẻ như là à, nữ tính hơn lady hơn chẳng hạn à, Hen thường à, Hen thường dành khá nhiều thời gian ví dụ như là sáng sớm dậy là Hen thường squat khoảng tầm 15 cái hoặc là buổi tối trước khi ngủ là Hen đều tập nhưng mà cái quan trọng hơn hết không phải là bởi vì Hen tập vòng ba nhiều mà bên cạnh đó Hen phải tập vòng hai của mình à, tại vì dù vòng 3 có to cỡ nào mà kèm theo vòng 2 cũng to theo thì nó không thể là mọi người sẽ không có thể nhìn thấy rõ được nên là cái việc mà cân bằng giữa vòng 2 và vòng 3 đó là cái điều rất là quan trọng và thậm chí là bạn có thể là hai bài tập này phải luôn đi đôi với nhau à, Hen thì không chỉ là tập mà bên cạnh đó là Hen còn phải ăn uống à, từ thời gian mà bị gọi là à, lên sóng truyền thông rất là nhiều về cái chuyện mà mình rất là ốm thì mình ý thức được nhiều hơn thì từ cái thời điểm đó tới thời điểm hiện tại thì Hen đã rèn luyện Hen nghĩ là chắc khoảng tầm 4 tháng cái khó khăn mà đạt được cái cái thời điểm hiện tại đó là về thời gian ờ, về công việc cũng như là mình chịu được cái sức nặng khi mình tập hay không ờ, về thời gian thì Hen không có nhiều thời gian lắm Hen thường xuyên phải di chuyển đôi khi là mình quên cái phần bài tập của mình cái thứ hai là khó khăn nhiều nhất Hen nghĩ là chắc là về ờ, cái lý trí của mình à, khi mà lý trí của mình gọi là chiến đấu dù có mệt đến cỡ nào mà vẫn ráng tập thì hen nghĩ là cái điều gì cũng sẽ có thể vượt qua được khoảng tầm 20 ngày nữa thôi là Hen sẽ tham gia đấu trường quốc tế Miss Universe tại Thái Lan à, thì cái cường độ tập nó sẽ càng ngày nhiều hơn cái việc mình ăn sẽ càng được siết chặt nhiều hơn à, và tập luyện nó không chỉ là tập ở những phòng tập mà là Hen còn phải tập nhiều ở ở ở tại nhà của mình và ngay cả cái lúc mình đi đi lại lại mình cũng phải thường xuyên hóc bụng đó cũng là một cái bài tập uh, hữu ích để Hen có thể giữ dáng của mình được một phần nó cũng là như vậy bởi vì Hen là một người rất là đam mê ăn uống thậm chí rất là yêu rất là thích những cái món của người Việt Nam mình tất cả những món bún chẳng hạn đó nỗi niềm đam mê của Hen và Hen đi bất cứ nơi nào lý do tại sao là mỗi lần Hen di chuyển ở tỉnh là Hen lại hay tăng cân bởi vì Hen rất là đam mê ăn những món ở tại địa phương đó và những điều đó thường Hen thường có cái suy nghĩ là mình cứ ăn đã đi xong về mình tập lại đó cũng là một cái phần mà làm cho Hen không thể cân bằng được cái việc mà à, giữ dáng của mình khá khó khăn <laughs> Vâng Hen cảm ơn quý độc giả của Sao Star hôm nay đã theo dõi hành trình của Hen Hy vọng là những cái chia sẻ của Hen các bạn có thể chia sẻ và đóng góp thêm Đây là những quan điểm của Hen thôi chứ không phải là Hen à, chia sẻ và bắt mọi người phải lắng nghe đâu nha Hen cảm ơn tất cả mọi người và đừng quên ủng hộ Hen trong Miss Universe 2018 à, tại Thái Lan Nếu bạn nào có cơ hội thì hãy đến à, Thái Lan để ủng hộ Hen Điều đó sẽ làm Hen cảm thấy rất là hạnh phúc <laughs>